một triệu tám một cái à vâng một triệu tám một cái tủ rẻ mà đắt là bác hay nào rẻ rẻ mà rẻ. mình bán rẻ thôi à. <laughs> có tủ tủ này chợ chợ táo một tủ này gấp gấp đôi tủ này nó là tôn nó là tôn cái này nó là nhựa thế cái tủ kia thì là bao tiền tủ kia ba triệu rưỡi ba triệu rưỡi vâng. này là một triệu tám cái như vâng. này là ba ngăn nhá mọi người nhá đây cái ừ, tủ này đụng quần áo là đụng ba ngăn chung là cái nhựa này thì nó cũng rất là bền hiện tại bây giờ ừ, nó cũng môn mới có cấp nó gọi là như, như kiểu meca mình ấy thì dùng cái này nó sẽ sạch hơn một cái giường mét 6 thì uh, bao tiền nhỉ em nhỉ mét 6 tùy loại keo à. thì ờ, mét 6 triệu 6 mét 8 triệu 8 mét 8 là triệu 8 vâng mét 6 là triệu 6 vâng loại là loại gỗ keo là loại gỗ như nào đấy đây là keo hết à ừ. này bằng gỗ keo hết à ừ, keo còn loại gỗ nào khác đây sồi xoan đây đây là sồi sồi thì đắt ừ. hơn à sồi là bao tiền một đấy sồi ví dụ sồi mét tám nó hai triệu ờ, rưỡi cơ à già. còn ừ. mét ờ, sáu thì nó là hai triệu ba à dạ hiện tại thì mình ờ, vào trong này cũng vàng để hỏi, hỏi giá để biết được một cái giường bao nhiêu tiền ừ có cả em vàng đây thì đến lúc nãy mình có hỏi qua em em em bán hàng này rồi hôm nay thì đưa trực tiếp là vàng để để xem giường giờ có hai loại giường một loại là sồi một loại là xoan và một loại là keo nó gỗ ba loại đấy thì uh, cái loại sồi này là loại đắt nhất này là hai triệu rưỡi là một mét tám giường và là một mét sáu là hai triệu ba anh em nói đây là là trực tiếp đây luôn với lại xoan này thì là 2 triệu ba một mét tám và một mét sáu là hai triệu mốt em nhỉ đấy là keo thì là loại rẻ nhất là bao nhiêu nhỉ một mét tám mét tám là triệu tám mét sáu triệu sáu trung bình thôi à lấy trung bình đúng không để cho nó vừa tiền đúng không để cho phù hợp với giá tiền đấy với lại là em còn sắm à, nhiều đồ nữa đi sang bên anh nhà nhỉ em hỏi hỏi cái phần à, màn à, quần áo nữa với lại là còn rất là nhiều đồ nhé mọi người nhé bát gạo đũa này vì hôm qua là danh sách là của cô um, đã lên cho mình rồi đấy đâm ra là là ờ đây mọi người nhé đây là hôm qua là là danh sách của chị giấu tên ở bên Na mà đợt trước mà chị có gửi cho gia đình là 22 triệu 600 bao nhiêu để làm nhà đấy thì tiếp tục chị lại gửi tiếp cho gia đình uh, em ờ, vàng mỉ nữa thì hôm qua cô còn nhắn tin là một danh sách dài hàng giặc để mua đồ đấy đó để mình hôm nay thì mình đưa em vàng đây là để cái chân đồ bên này ờ, ấy à bên này quần áo đây à chân màn đây đúng không áo đây à đây là gối này ừ, gối chân màn lồng luôn đây là cái gối, gối có một đôi gối có đôi là bao tiền đôi có ờ, trăm ba thôi trăm ba đôi, chân chăn thì như nào nhỉ chăn thì uh, kia trên kia có loại chăn rẻ có chăn đắt Thế bao tiền nhỉ? Có cái ờ, trăm rưỡi, có cái hai trăm rưỡi À được. à? Để xem cái loại nào nào nó ấy Đây, Xong nhà em này nói chung là đồ nội toàn đồ nội thất này mọi người nhá. người này bán chuyên gia sang nhà vô điện nội thất. Cái loại nào là loại bao tiền anh xem này? đây là trăm rưỡi một một cái như này nó cũng không không ờ, nóng à không lạnh nữa thì lấy lại tầm này là vừa thôi ờ, đây là trăm rưỡi một một cái, cái. chăn như này trăm rưỡi một cái Đợt giờ nó cũng không lạnh lắm rồi ấy. Rồi, rồi, không cần phải là chăn bông ừ. cái cái chăn hai trăm rưỡi thì nó ấm đầy hơn nhưng mà à. mùa này chắc cũng không cần là ấm lắm ờ rồi lấy chăn hai trăm rưỡi nhỉ một trăm rưỡi nhé, vâng, bố nhất là ở đấy là được cũng ờ, xem rồi thì ờ, cái ờ, danh sách đấy là tiền là như thế nào thì mình sẽ viết lên trên kênh nhé mọi người nhé mình không không không đọc nữa mình sẽ ghi lên màn hình để cho mọi người là dễ theo dõi và mang tủ bắt đầu rất là mình chuẩn bị xếp lên xe mọi người nhé tủ giường tất cả mọi thứ Xin chào tất cả mọi người nhá. Ừ, xin chào tất cả mọi người nhá. chào À, chào mừng mọi người lại tiếp tục quay trở lại nội dung tiếp theo trên kênh của Sa Trường Giang. À, trong quá trình mà Giang đưa mẹ Giang đi bệnh viện tỉnh Yên Bái để mổ gấp ấy, trong đó thì Giang đã hoàn thiện cho gia đình là em Vàng, vợ chồng em Vàng và mì. Thì à, buổi chiều hôm đó là cũng là mưa to thì à, Giang phải đưa mẹ Giang xuống uh, bệnh viện tỉnh để mổ gấp. Trong quá trình mà mình đưa mẹ mình xuống bệnh viện thì Giang nhận thêm được một tin nữa của một uh, cô giấu tên là cô ở bên Naui Uy trước mà cũng đã ủng hộ cho gia đình là 22 triệu 600 bao nhiêu ngàn đồng đó để làm căn nhà sau đó thì uh, cô có xem được cái video mà thấy gia đình em vàng em mỉ này thiếu giường và uh, tủ cũng như là nhu yếu phẩm thì uh, cô tiếp tục gửi cho gia đình là 15 triệu đồng thì hôm nay Giang cũng đã cùng với em vàng với lại tất cả mọi người của bác đi uh, cùng Giang trở lên là tủ này rất là nhiều đồ luôn đấy thì uh, qua đây thì Giang cũng ờ, thay mặt gia đình và tất cả mọi người trong gia đình là cảm ơn ờ, cô giấu tên ở bên Huy ờ, đã có món quà gửi đến gia đình và tất cả mọi danh sách thì tất cả mọi người danh sách thì hôm qua cô có nhắn tin đấy cho Giang là là ở trong cái tin nhắn này là mình chỉ mua theo cái ấy của cô nhé mọi người nhé đây như cái này đây cho mọi người xem đây cho mọi người xem đây toàn bộ đây là danh sách mà mà mà đấy là cô đã viết cho mình sẵn ở trong điện thoại thì ờ, mình ờ, tí nữa mình sẽ ra đây mình sẽ khai lại cho mọi người cùng ờ, biết nhé cảm ơn cô giáo tiên ở Canada bên Naui bên Naui bây giờ thì cô giúp được hai vợ chồng không có giường không có tủ là giúp được thì bây giờ thì cảm ơn nhiều nó làm ăn làm ăn đi làm ở đâu cũng làm được đi, ờ, chú nào cũng đi tốt về tốt ăn uống ở tốt thì bạn không biết nói nhiều bạn chỉ cảm ơn cô tâm nhiều hơn cảm ơn rồi uh, cũng uh, thay mặt gia đình đấy là em vàng cũng đã, đã, đã nói về phát biểu rồi mỉ thì nói tiếng kinh nó bập bẹ đôi khi là câu được câu không ấy để giang rất là hiểu về em vàng cũng không được học hành thì qua video trước mà mọi người cũng đã xem em vàng phát biểu cũng là cũng rất là xúc động thì cũng ờ, cảm ơn các mạnh thường quân là coi như người bố người cha mình đã giúp gia đình làm căn nhà rồi là sau đó là sống đầy đủ này và giang cũng nhận được rất là nhiều cái comment của tất cả mọi người là trong thời gian vừa qua thì giang làm căn nhà của em vàng này cũng âm của tiền mặt của tiền lãi của mình ấy là 14 triệu 857 ngàn thì cũng rất là nhiều người là là nói mình là vừa bỏ công sức lại còn vừa bỏ tiền bạc để giúp gia đình thì Giang cũng đã nói rồi là giúp được cái gì nếu có thể Giang sẽ giúp còn nếu không thể thì giang cũng không làm hại ai cả thì nó mong mọi người là hãy xem và chia sẻ cho giang cái video này và thứ hai là cũng có dần nhiều người thắc mắc là kênh của mình thì ít người xem thứ hai là không có mạnh thường quân tin tưởng hay sao ấy thì giang cũng xin trả lời luôn mọi người là không phải là tin tưởng hay là không tin tưởng cả bởi vì thứ nhất là mọi người làm cái youtube này thì là là là do là là thì à, thật sự mọi người là làm youtube này thì là trong cái thời gian mà giang làm ở hà giang ấy thì đa số là à, ờ, quý ờ, cô bác anh chị tất cả mọi người đã đăng ký kênh của Giang thì đã luôn luôn theo dõi và luôn đồng hành thì à, Giang rất là cảm ơn còn à, cái vấn đề mà mạnh thường quân ủng hộ ít của gia đình em Vàng này đa số là mạnh thường quân cũ còn các mạnh thường quân mới thì do là cái video của Giang ấy một khi mình đăng tải lên khoảng 48 tiếng đồng hồ mà trong 48 tiếng mà không không đạt đến bao nhiêu nghìn người xem ấy, hai ba mươi nghìn người xem thì cái, cái YouTube ấy nó không đẩy cái video của mình lên trang chủ được nên là những người mà mới xem hay những mạnh thường quân cũng là khán giả như mọi người thôi nên là chưa xem được kênh của Giang nên là cái sự ủng hộ chưa được nhiều đó là cái quy luật của thuật toán của YouTube nha mọi người nhé nếu mà trong 48 dạ. tiếng mà đăng lên mà cái YouTube mà nó không đề xuất lên trang chủ ấy thì những người mà chưa đăng ký kênh của Giang ấy sẽ không biết đến kênh của mình nên là qua đây là Giang cũng chia sẻ luôn với tất cả mọi người biết được như vậy là mong mọi người là trong video này thì mọi người sẽ chia sẻ và xem nhiều cho Giang để có thêm nhiều mạnh thường quân biết đến kênh của Giang và giúp đỡ được rất là nhiều người khó khăn ở trên vùng cao này thì bây giờ thì à, mình sẽ vào để mình sẽ ghi cho tất cả mọi người xem là toàn bộ cái sách mà mà cô ấy đã bảo Giang mua cho anh ở đây cái đầu tiên đấy là là mình cũng bảo là là nó chỉ là mua một cái tủ đựng quần áo để trong cái giường này cái hai là cô bảo mua là hai cái giường để à, cho các cháu nhỏ đúng rồi bóc kèo cho các cháu là mua hai cái giường thì đây là là giường thì là có mình đã nhờ bà con là chuyển vào trong trong nhà một chút nữa thì là Giang sẽ lắp giường cho em Vàng và khinh tủ này vào hay là cô có bảo dặn Giang là mua ba cái chiếu thì hai cái chiếu là một ờ, chiếu là một giường là mét sáu à, một giường là mét tám nha mọi người nhé cái mét sáu đây là cô bảo là cho hai vợ chồng ở trong buồng và một mét tám là cho năm cháu nhỏ sáu cháu nhỏ ngủ mình ngủ chiều ngang ấy, cô cũng dặn Giang và mua ba cái chiếu thì một chiếu với sáu này một chiếu giải ăn cơm theo như cô nói và mua hai bao gạo là mỗi bao là 25 ấy thì mình mua một bao là tổng 50 kg thôi mọi người nhé đây là gạo giá gạo thì là 15 còn tất cả mọi à, sản phẩm này thì là Giang sẽ ghi trên cái danh sách à, của mình để cho mọi người dễ hình dung hơn và mua bao nhiêu tiền để cho mọi người biết và hết bao nhiêu nhé đây cô có dặn hết đầy đủ Giang mua này xô chậu là để rửa mặt này rồi là cái giá để rửa rau nhé cô dặn ba cái rổ cái rổ to đâu nhỉ ở à đây dưới cái rổ to dưới này cái màn là hai cái màn cô dặn hai cái màn này đấy vệ sinh này ba cái chăn mùa hè này một cái nồi này bốn thùng mì tôm này khăn mặt là 6 cái này theo như cô dặn nhé mọi người nhé và thìa tô và muôi này để xào này có đũa này đấy còn dây vệ sinh là mình mua hai cuộn đây hai bịch xà phòng nha mọi người nhé ba cái móc quần áo này ba móc quần áo đó cô dặn hết đầy đủ hết 20 cái này thì à, dùng vào một cái uh, xô xô là đựng gạo cô mọi người nhé đây đựng gạo và mua ít bánh cho các cháu cô dặn là đấy mua ít bánh cho các cháu mình cũng mua lên bánh cho các cháu này và một cái xô này đựng đựng gạo nhé vàng nhá yeah. à, chồng này để đựng gạo yeah. Dạ này là mắm muối 19 thì mình mua là hai gói muối này Thế mọi người này mua hai gói muối vợ chồng này cô dặn hết này xà bông tắm này đó bốn ờ, cái xà bông này tắm và đường này cô bảo mua đường này mua rất là đầy đủ theo đúng ý của cô luôn nhé mọi người nhé đường nhá rồi là dầu gội hai chai năm chai nước mắm này bốn chai rửa bát này đó dầu ăn là bốn chai này Ờ, khăn tắm như cô nói là ba cái khăn tắm này đúng như cô ờ, giấu tên ở bên Na đã dặn ra nhé đây súp này mình chính là hai gói to này đấy còn ờ, súp ăn thì là là mình mua 10 gói này và cái rửa bát cô cũng dặn này mình cũng mua cả rửa bát và cô cũng dặn ra là mua 10 cái bát đây, người nhé. đây có 10 cái bát bát con này đó, đũa là có đầy đủ và cô bảo là mua cái bát tô nữa thì em vàng em bảo là cái và các cháu trên này hay làm vỡ ấy thì là cái bát tô này này người này là là, là mình ờ, hay là mình mua bát nhựa đó mọi người nhé đây à, bên này là cái chăn và gối thì 6 cái gối cô dặn là 6 cái gối cho gia đình cái vàng nhá trực tiếp là vàng cũng đã đi mua vâng. còn bây giờ thì ờ, mình sẽ vào để nhất là kê cái tủ này cho em vàng trước đã dạ. cái tủ đựng quần áo này mọi người nhé sau đó thì mình sẽ ấy là là là, là, là lắp cái giường uh, các cháu trên này rất là đông <laughs> ngày nay đến rồi <laughs> nhờ nhờ các anh nhỉ các anh ấy là khanh em cái giường vào với đấy khanh em cái, cái tủ vào trước tủ tủ ờ, cho vào trong trước đi rồi đưa khanh vào đi đây thì mình cũng nhờ ờ, các bác hàng xóm đến để phanh giường cho em vả tủ lên này trở lên này cứ từ từ thôi nói cho là mọi người khênh nghiêng vào cho vào trong luôn khênh nghiêng đấy mọi người biết nghiêng là gì không không phải là khênh ấy thì cần hai người thôi mà à, cho trong rồi đấy ok thật sát đây rồi trong này là sẽ là cái buồng ngủ là hai vợ chồng là đựng quần áo cất đi con và cất đi của nhà mình hết rồi đấy đấy còn mang vào là bánh kẹo đấy của nhà mình hết rồi đấy hai vợ chồng đưa ấy đi một tí uh, nhờ một người lắp cái giường nữa thôi rồi mang vào nhà cất đi bàn dao rồi đấy chi tiết này và cái nồi cơm điện đấy mọi người nhá đấy cái nồi nấu ăn này nồi nấu ăn này nồi cơm điện này nồi này này còn theo như danh sách của cô đã viết cho mình thì rất là nhiều đấy hai vợ chồng ấy vào 60 tí vào lắp giường nhá vâng. Mang cái này vào luôn thì bảo vợ mang vào luôn là cho bát vào luôn, xếp bát vào Đua đấy mang vào hết của nhà mình Nói chung là bà con ở trên này mà có gì đấy là đông lắm mọi người Cả bông lá gì băng bây giờ mình à, sẽ nhờ anh ấy vào xem lắp cái giường Giường bên trong anh ạ, giường này giường mét 6 Ờ, à, mét 6 chúng là cũng được ờ, các anh ở trên này là nhanh nhẹn biết việc ờ, biết làm đấy khanh khanh gạo vào cất đi đấy món ờ, mang hết vào nhà ấy, mình cũng bàn giao hết cho em vảng ấy. tất cả mọi danh sách của cô là ghi sẵn cho mình mọi người một cái liệt kê cô bảo mua cái gì cái gì chăn màn gối này ý mình lắp giường xong thì mình sẽ giảm còn chăn thì mình mua cái chăn ở trên này là trong mùa hè nó bắt đầu nóng rồi mang vào bếp luôn cho bát vào luôn xếp vào bát cho bát luôn bếp Đó. Ờ, đấy. xếp cái chăn nó nhỏ bếp trong cái ờ, buồng này nó hơi tối mọi người cái bóng này nó không được sáng đấy Đây, đây, cho cho vào, vào nên là, là nó hơi tối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 lo lo lợi để năm ba đó là để đấy cái thứ ờ, lúc nay tôi điện đồng tìm ra không phải những cái gì chủ bà con hàng xóm về đến rất là đông rồi chuyện là vui thôi mọi người thấy chia vui cùng với vợ chồng giường là giường ở trong là giường mét sáu nhưng mà người là giường nằm của hai vợ chồng riêng cái tủ đựng quần áo là vợ chồng này ở nhà này không phải chiều nó à chạy chạy chạy chạy buổi chiều nó cái ống này không vào sau luôn đặt vào đặt vào что cái giường à, mét 6 bên kia phòng hai vợ chồng thì à, phòng bên này là cái giường mét 8 là dành cho năm cháu ở bên này vợ vả cũng sắp sinh rồi Đấy, giường mét 8 cái riêng bên này là mình làm nhanh Đấy, nói là mình mình à, lắp mình tự tay mình lắp cho vợ chồng đấy đúng rồi đấy cây cái kiện cho cho nó cao cây này. cho nó phẳng phẳng này rồi mang chăn mang gối ở đây nè gối đây này. đấy giờ ngủ cho các cháu nhỏ năm cháu ờ, không phải anh cứ sang bên kia anh đo bên kia anh cắt bên kia đấy cho em anh cứ làm ờ, như trên bên này cho em Dai un po' semua. Semua itu ada di sini. Ah, ini saya saya pesan. Saya pesan. Đây là cháu là nó nhỏ đông á. Một, hai, ba, rồi. Đối. Đầy đủ nha mọi người. Như rừng cưới luôn. cái màn này là màn của cái ờ, màn xanh này là là đấy này là mét sáu cái màn này là mét sáu vàng ạ vâng màn xanh này mét sáu còn cái màn kia đấy nhưng mà cái vàng này là mày tự làm đấy nhá vâng cái này là vàng cái từ căng màn cho các cháu Họ bảo vàng là máy ờ, khoan lỗ ở kia có rồi Khoan ờ, một hai cái lỗ này Một lỗ này và một cái cây là em sẽ thiết kế một cái cây lên này cái cây cao lên này thì sẽ lắp được cái màng cho cháu cái giường bên này là mình đã hoàn thành cho gia đình rồi cái giường bên kia nữa của anh em nữa thôi mọi người có hiểu không nhỉ cái góc này này anh chỉ cho mọi người nhé mọi người tí nữa sẽ đút vào đây thì cái góc này nó vướng mọi người cắt như này này cắt như này không đây cái bên này cắt như này là. cắt cả hai bên luôn không một bên thôi anh đút vào đây này đây đây đây anh dương thế đây sao mày cũng đến này dao bọc đẹp được thôi chiếu bây giờ chiếu mét sáu đấy có cái móc này lấy cái móc treo vào đừng đừng nhét vào tủ như thế để tập uh, ờ, vàng dây dây vờ là là ờ váy người mông khó treo được gấp vào ui trời ơi nhét như kiểu phải dày vờ nhá áo là treo móc là treo vào cái này vâng. ừ, nó có cái treo ở trong cái kìa phải ờ, dày vờ dần ờ, học theo nếp sống này của người ờ, kinh chứ không phải là đây có cái móc ở cái chậu kia bảo bỏ cái móc ra treo vào áo vào chân thì mang vào gối mang vào thì là quá tiện rồi hai vợ chồng ngủ cái này rộng rồi luôn rồi đấy tối hai vợ chồng ngủ cái màn đấy là màn mét sáu hai vợ chồng thì chắc là hai cái đôi gối này để cho một cái chất không nhỏ nó chứ à chưa đã để đâu có rồi mà nó đang chưa chưa để mới chửa thôi đang hút bao giờ để đấy dạ. không có tiền đi sơn không đi không biết mấy tháng để đâu ừ. cứ để ra khi nào đấy nó lấy treo quần áo vào đây lấy cái móc ấy tháo cái móc treo quần áo này cái này thì uh, bình thường dưới xuôi như kinh mình ấy mình ngủ dậy là muốn quần áo thay quần áo đi ăn cưới hay là đi ra ngoài đồng chủ ở đây quần áo khô treo vào đây quần áo ướt thì mình sẽ treo ở ngoài này là một cách để cho vớt một cách để cho chồng ừ. vớt mùa bay trồng mùa mây mang ra dùng hết luôn thôi bóc ra dùng luôn thôi treo luôn thôi cái gì đâu Đó. Đấy à? nhá các con và xem nhá xem bố mẹ hướng dẫn sau này ờ, treo quần áo cho bố mẹ nhá đấy mở hết ra cả ba cánh đấy thấy chưa vảng là cũng phải à, hướng dẫn vợ luôn là sau này chồng đi làm về là nhớ quần áo khô thì treo vào quần áo ướt ở ngoài thì móc treo ở ngoài phơi ở ngoài Đó. mì mang thùng mì tôm hết mang hết vào đây cất hết mì tôm vào trong phòng ngủ này còn nhớ là ấy còn chốt được không có là lúc là để dưới kia là sợ mất đấy năm cái mì tôm của mình ấy, gạo ấy em mang vào trong nhà vâng. lúc người khác người ta đến chơi đó đấy, đúng không mình phải cẩn thận chứ vâng. giờ có khóa có chốt rồi tối ngủ chốt lại áo cả lào này cả mình chính mình ở nhà trước mình có ở nhà à, để đủ đẹp thế này thì người ta ăn hết đấy. mình xong một ba gạo thì nó ăn hết mình có mình đi kia là đâu ra nữa ừ, đúng rồi ràng cái này trồng cho nó dọn mới dọn mới cắt hết mì tôm này mì chính này gạo hết vào trong nhà nồi cơm điện không biết hay ngủ ngủ với bố ở đây à Đấy, có chăn mới này có ấy ở đệm này tối lấy đệm nữa vào ngủ với bố hay là ngủ bên kia giường bên kia ngủ giường bên kia đâu nhỉ tối bố ngủ bố mẹ ngủ riêng rồi à, giúp bố giúp mẹ cắt vào đây gạo đấy lấy ấy nó dùng dần đấy đúng không mang vào đây cất cho bố mẹ không có là chốt vào tối chốt vào bao gạo nữa, nước khanh bao gạo nữa. nước kia là phải bỏ chút khác những cái ờ, dầu gội dầu kiếc này mắm muối này chính này cũng mang vào trong đó nhưng mà bỏ riêng ra tách riêng ra À, vừa nãy thì à, Giang cũng đã hướng dẫn à, gia đình hai vợ chồng và cũng là nhờ anh em mọi người đây là lắp cho hai cái giường và phun hết đồ đạc và để xếp gọn cũng hướng dẫn em vàng em nỉ là là treo móc quần áo ấy còn à, toàn bộ cái à, danh sách hôm nay mua của nhà em vàng à, tổng hết à, số tiền thì à, à tất cả mọi người hãy xem cái à, danh sách mà mình đã ghi ở trên à, video cho mọi người cùng xem còn số tiền thừa lại của gia đình là một triệu rưỡi vàng nhá hai vợ chồng là mua hết bằng đấy là cô cháu tên ở bên đấy là có gửi hai vợ chồng ấy là còn thừa của gia đình là một triệu rưỡi thì mình sẽ đưa trực tiếp cho em vàng Thôi em vàng đi ờ, mua cái gì hay sắm cái gì là tùy <coughs> vợ chồng nhá rồi. Dạ. rồi còn có một triệu rưỡi thôi mua hết đồ rồi đấy thì là ờ, hôm nay là vàng là cũng đã đi cùng anh là mua hết bao nhiêu tiền bao nhiêu tiền của gia đình ấy. Dạ. thì à, theo như cô đầu tên ở bên Na là có dặn Giang ấy, ấy là còn thừa của gia đình thì đưa cho hai vợ chồng thì mua với lại cả cước xe chở nữa là là còn chừa là của gia đình em là một triệu rưỡi để anh gửi cho em dạ, anh nhận cho anh Hả? Ôi gì chào mọi Cảm ơn cảm ơn à, không à. nói là cảm, ơn cảm ơn, cảm ơn uh, các uh, cô ở uh, ở gì ở cô giáo tiên ở bên Na Uy cô giáo tiên ở Bui Na Uy bây giờ cháu cảm ơn uh, mẹ mẹ giúp được nhiều rồi cháu cảm ơn nhiều nhá mẹ nhá à, bắt cháu nha con cảm ơn cô cháu bắt cháu nha từ bắt cháu à, à, rồi thì uh, nãy thì uh, thay mặt <clears throat> đấy là hai vợ chồng nói lời cảm ơn qua đây thì Giang cũng ờ, xin gửi lời chân thành cảm ơn sâu sắc nhất tới ờ, cô dấu tên ở bên Na Uy Trước cũng đã gửi cho gia đình để làm nhà và tiếp là cô lại gửi thêm cho gia đình 15 triệu nữa để mua tất cả các dụng cụ sinh hoạt nhu yếu phẩm và còn thừa của ông Vàng làm còn một triệu rưỡi sau khi mà trả hết tiền à, <coughs> cước xe cho ấy còn à, tất cả các danh sách thì mua vật dụng thì mình sẽ ghi ở trên đó và có đầy đủ để cho mọi người cùng à, biết và trực tiếp là em vàng mua với mình là hết bao tiền em cũng biết còn dư lại của gia đình là một triệu rưỡi có lẽ là giang hôm nay cũng xin phép khép lại video của giang ngàn đây thôi à, xin chúc tất cả mọi người có một buổi tối xem vô thật vui vẻ hạnh phúc và ấm áp bên gia đình người thân à, xin hẹn tất cả mọi người ở video tiếp theo xin chào mọi người nhỉ chào mọi người nhé chào mọi người nhé đấy à, hai vợ chồng cũng đã cảm ơn thì mình cũng ghi hình lại cho mọi người xem lại một số cái ấy dụng cụ này đầy đủ hết của gia đình nhé mình đã bảo em vào cho hết vào trong nhà rồi đấy, sau này em sẽ mang vào dùng rồi là cả bát chạm này cái bên này bóng điện nó hơi tối một chút nhé đấy, một cách thì em cũng bảo là em sẽ dọn dẹp sạch sẽ bên này này đó à, nó giường mét 8 này có đầy đủ chăn này màn này màn này em sẽ mắc sau nhé mọi người nhé cái này là cái nhà bếp để cái chặn nó nhỏ đây nồi niêu mình cũng mua rồi rồi cơm điện này một cái nồi một cái chảo đó để em để hết trong này rồi cả là mình mua theo danh sách của cô uh, ờ, dấu tên nhé đây nồi cơm điện đây rồi này, cái chảo đây cái chảo nữa là em sẽ lấy xong rồi